Đinh Gia Phần Đại Lê Thiên Tử xin chào người dân của ta Nay Đinh Gia Phần Đại Lê Thiên Tử chơi Ngọc Cầm đây Nhưng hoặc là thòn 259 Bây giờ đi uh, uh, báo cáo uh, cho Bulma ở tương lai uh, tả nhiệm vụ Nhớ like chia sẻ ủng hộ Đinh Gia Phần Đại Lê Thiên Tử nha Ai là fan mẫu của Đinh Gia Phần Đại Lê Thiên Tử xin hỏi bình luận lít đây nha Nhớ like chia sẻ ủng hộ Đinh Gia Phần Đại Lê Thiên Tử như, như thần nói tên của như thần cho ngài thiên tôi biết thì ngài thiên tôi xin đợi chừng nào ngài thiên tôi nhận luôn qua lúc cái chuyện đó như thần nói tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên đội chính thức là đến cho thời thiên đội thiên giới tới chuyện đó ngài thiên đội sẽ nhận bạc mang tên thiên đội nghe suốt đời là thiên đội nghe từng đó nghe dâng tớ trên lá bần lớn lớn thế Nhớ ủng hộ đi nha, khỏi xin đỡ á Nhớ like, chia sẻ ủng hộ tinh nhất Thọ Lê Thiên Tử nha Ai là fan mộ của Đinh Gia Thọ Lê Thiên Tử xin hãy bình luận lên đi mừng quá con nhân vật thọ 259 uh, uh, đi qua tương lai mừng quá nhớ like chia sẻ ủng hộ lên nhé thọ lên xin lỗi Bây giờ mình báo cáo cho ma nhiệm vụ đây Nhấn like, chia sẻ ủng hộ đến nhé Thôi xin lỗi Bác học ờ, ấy uh, thật uh, sự là thiên tài Cổ máy uh, tính Cả máy tính của ông ta còn cũng có thể tự động tạo ra robot sát thủ nhớ là chia sẻ mọi đến nhớ hồi xin lỗi tự dây sau còn mình lên đến giáo phật lý xin lỗi ai là fan một của tin giáo phật lý xin lỗi mình luận đi đó bây giờ thấy uh, ạc uh, con như quạt của mình uh, đến với thuận lợi để xin lỗi chơi game là ngọc cần bên đây nhưng vật là thuận 259 à, ờ, qua tương lai là nè thấy không nhớ like chia sẻ ủng đến linh giáo lại xin lỗi ai là fan một của linh giáo lại xin lỗi xin lỗi lần lượt nữa tiền nếu nhiên như thần nó tên của như thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận ông phật đợi khi nào ngài thiên tử nhận được ba lúc cái thì nói như thần nó tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là tin cho thọ là thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận ông phật mang tên thiên tử nghe suốt đời là thiên tử nghe đừng đợi tên nghe tôi đi thiên tử ngàn ngàn không tin nhớ lại chia sẻ ủng hộ đến cho thọ là thiên tử nghe lưu xưa qua vệ sen chính là ta tôn không chính là ta ra cái lượng chính là ta lưu bom ông chính là ta lưu sư má chính là ta gia nam chính là ta chỉ nên thanh niên chính là ta nên gia thọ thiên đạo thiên đạo hoàng đế thượng đế chúng ta lớn nhất con ngọc hoàng thượng đế chế độ hoàng gia la chính là họ đến gia thọ thiên đạo hiền hai nghìn năm mươi sáu nghìn đồng người dân cũng ta sao gia la chính là họ đến gia thọ thiên đạo hiền chúng ta chỉ gặp người sao thì gặp người dân của ta sao